Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. oh, this you crazy mother. <laughs> Oh, cho mình cướp thôi còn nhiều người ta cho nhở gì ngon ngon ăn gì không mập cả ăn gì không mập cả mẹ gợi ý cho con có cái cái gì rồi hello John thế là mọi người thấy chuyện dân đi cảm ơn Thank you.